xin chào mừng các bạn đến với kênh youtube mua siêu hôm nay nhé <laughs> ở nhà chẳng quá mọi người ơi Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà Và bây giờ lại xa lạ Con đường tin giữa anh một mình đánh lặng thinh Nhưng em bước về thật tay với ai Ánh mắt đôi môi ta đã chót trông từ sao đến hôm nay lục hiện tại Em đã không còn được nhân này bên cạnh người tình mãi em đã quên rồi để anh khoác lên thân mình màu đơn côi ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau anh vẫn luôn các sâu nhưng nay ân tình quay về còn chỉ mưa đâu đã phải xa rời nhau nhưng tia dấu màu hồn trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa như dòng lệ rơi em giờ đang khắc đi thì biết chẳng sẽ không còn cơ hội rằng là thế thôi anh chúc em luôn lời cười trên dẫu biết đôi ta đã từng trải qua nhưng năm phút ta hello cho mọi người nha dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm biết ai rồi Đây là nhà cọ đâu anh là mình ra đâu